Ok hello, à, tiếp tục chào mừng anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cùng với hai cái kênh của tiếng nữa đó chính là tiếng bóng đá cùng với tiếng bóng đá vip nha anh em. À, thì đây là ba cái kênh chính thức của tiếng đó riêng cái kênh tiếng bóng đá vip tiếng sẽ lên full các trận đấu tại cái giải đấu à, sea games 32 đó giải đấu à, ao làng đông nam á lần này anh em nhớ à, follow cái kênh này đừng có bỏ lỡ những cái trận đấu sắp tới khá là hấp dẫn tại sea games nhé anh em cũng như là cùng ủng hộ đội tuyển việt nam sẽ tiếp tục lên cái ngôi vô địch uh, giành Quy chương vàng tại cái uh, sea games năm nay nhé Ok thì quay trở lại với cái video lần này Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu ờ, cũng khá là hấp dẫn tại uh, uh, trận đấu cúp nha anh em đó trận đấu cúp giữa cái thằng uh, Freiburg với Leipzig tại cúp quốc gia Đức này thì cái trận đấu cúp này là cái trận bán kết chỉ diễn ra một lượt trận thôi nha anh em chứ không có lượt đi lượt về gì hết đó thì trận này được diễn ra vào lúc uh, 1 giờ 45 uh, phim nay cũng như rạng sáng ngày mai đấy thì trước khi mà nhận định phân tích về cái cặp đấu này uh, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé đây anh em thì hiện tại Tiến đã sàng lọc ra cho anh em các mã kèo như sau Như là Leipzig này, uh, ờ, chấp đội chủ nhà Raibert với mức chấp là 0.5 cho mã cả chặn và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 Còn mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.5 cho mã FT cả chặn và một hòa cho mã HT ở hiệp 1 này À, còn về mã gốc thì Leipzig cũng sẽ chấp gốc uh, ờ, Firebird với mức chấp là một hòa cho mã cả chặn và chấp nửa trái gốc ở ngay trong hiệp 1 còn tài xỉu gốc uh, cũng ờ, khá là uh, không cao cho lắm nha anh em đó mã chính hòa cho mã gốc cả chặn cũng như là 4.5 cho mã kèo gốc ngay trong hiệp 1 đấy thì đây uh, là những cái mã kèo mà tiến đã uh, lựa ra khá là kiểu như là nó khá là dễ chơi để cho anh em có thể tham khảo cũng như là dễ đầu tư ấy đó còn trên trang thì nó còn cả chục mã kèo cả trăm ờ, hơn trăm mã kèo khác nữa anh em đó ở trên trang ấy à, nếu anh em nào mà muốn chơi nhiều mã kèo hơn cũng như những mã kèo chấp khác này hay là những mã kèo tài xỉu khác đi hay là mã kèo thẻ kèo gốc rồi cả hai đội cùng ghi bàn gì đó nhiều mã kèo hay lắm thì chỉ có trên trang thôi đó cũng không bị mất like mất phí như là chơi qua thầu qua cò luôn thí dụ như Lepzig nó chấp thằng Freiburg này nửa trái ăn 1.09 trang đúng không nó nhưng mà anh em chơi bên ngoài của thầu cò đi nó chỉ cho anh em với mã kèo này luôn nó chỉ cho anh em là ăn ăn 7 ăn 8 thôi nó sẽ ăn một đống like từ anh em đó chả chả có thằng thầu cò nào mà nó cho anh em ăn đủ đâu đó thậm chí là anh em thua anh em còn bị uh, mắc qua anh, anh anh em thua anh bị anh em bị mất vốn luôn nên mà nó lại nhận được cái tiền thua nó nhận được cái tiền hoa hồng từ cái số tiền thua của anh em nữa đấy chơi như vậy để chơi làm gì đúng không khác gì mình mình mình chơi vậy khác gì mình nuôi nó đâu chơi vậy khác gì chơi ngu đấy nó thẳng là như thế thì anh em nào mà thật sự muốn có một cái trang chơi nữa mà chưa tìm được cái nó tin tưởng tiến và muốn vào nhóm cùng đầu tư kiếm cơm gạo với tiến muốn vào bờ đó đặc biệt là những em xa bờ ở mùa Euro World Cup vừa rồi ấy muốn vào bờ hay muốn có một trang chơi uy tín tin tưởng tiến á, thì hãy liên hệ cho tiến nếu như mà anh em đủ điều kiện như sau thứ nhất là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai nền tảng đó thôi anh em có sử dụng thì cứ liên hệ ngay cho tiến số zalo 0963 731 346 tiếng ghim ở phía dưới màn hình trong video nè hoặc là bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả đó thì mỗi video tiến đăng lên đều có những cái ờ, thông tin dưới phần mô tả hết anh em đây tiến sẽ cho anh em xem này gồm có facebook uh, Facebook, Telegram cũng như fanpage và TikTok đó anh em có thể liên hệ trực tiếp vào một trong bốn nền tảng này và Tiến cũng nhấn mạnh một điều là Tiến đang bị giả mạo khá là nhiều trên các cái nền tảng mạng xã hội đấy đặc biệt là cái Telegram anh em chỉ cần gõ chữ kèo bóng cao tiếng trên telegram rồi sẽ thấy là cái cả chục cái uh, cao tiếng khác tụi nó giả danh tiếng để lừa lọc anh em anh em cẩn thận nha tốt nhất cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới phần mô tả ấy hoặc là cứ gọi điện trực tiếp cho tiếng qua những cái đường link này đó còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo uh, 0963 731 346 tiếng chỉ xài duy nhất một cái số zalo này thôi nhé anh em đó thì ok à, đây là những điều mà tiếng muốn chia sẻ cũng như anh em cần thì tiếng giúp đỡ thôi đó ok quay trở lại với trận đấu cúp uh, trận bán kết uh, lội trực tiếp giữa cái thằng Facebook cùng với leipzig thì uh, cũng như là mã kèo mà Tiến đã đưa ra cho anh em tham khảo xong rồi đó thì giờ chúng ta hãy đi phân tích về trận đấu này trước khi đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư cùng với Tiến nha đây anh em đầu tiên là anh em có thể uh, thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này uh, Facebook ra sân với sơ đồ là 4222 đó của bộ, bộ đôi tiền đạo của nó là Lucas Holo cùng với cái thằng uh, Rerotic này uh, còn cái bộ đôi mà hộ công cho cái hai thằng tiền đạo này đó chính là thằng uh, Refor cùng với Roan còn về cái đội hình của Leipzig thì sẽ ra sân với sơ đồ quen thuộc của 3412 cái bộ đôi tiền đạo của Leipzig không ai khác ngoài uh, à, uh, à, Ander Silva cùng với uh, Nkunku đó còn cái tiền vệ trung tâm để hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo này đó để kiến tạo cái lối chơi đó chính là thằng Hoàng Forsberg thì đây chỉ là những cái sơ đồ dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo thôi nha đấy thì uh, anh em cũng không nên tập trung quá nhiều vào cái đội hình này làm gì chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi trong cái trận đấu đêm nay vì đây là một trận đấu cúp loại trực tiếp không có lượt đi lượt về gì hết nên chắc chắn hai đội sẽ chơi rất là cẩn trọng đấy à, thì tiếp theo tiếp theo anh em hãy cùng tiến ờ, xem qua về cái đội hình chấn thương thì hiện tại à, anh em có thấy là cả hai không có được một cái sự vắng mặt đáng tiếc nào và cả hai đều có được cái đội hình mạnh nhất ra sân vào đêm nay đấy thì tiếp theo đây là cái à, phong độ của hai đội đầu tiên là anh em có thể thấy được là cái phong độ của cái thằng Facebook ở những trận đấu gần đây khá là tốt luôn anh em đó nó đã có cái chuỗi chặn là thắng 4 hòa 2 và chỉ nhận một thất bại mà thôi ở ờ, tổng cộng là 7 vòng đấu gần nhất đó và cái chiến thắng hay nhất của nó là cái trận thắng lộ trực tiếp cái thằng Bayern Munich với chiến thắng 2-1 đó trước thằng Bayern tại cái giải cúp quốc gia Đức ở cái vòng tứ kết thì sau cái trận thắng này cũng đã giúp cho Facebook lọt vào tới vòng bán kết và sẽ đối đầu với Leipzig vào đêm nay nếu như mà Facebook vẫn giữ nguyên cái phong độ cực kỳ tốt như cái trận đối đầu với BM ở cái trận tứ kết cúp quốc gia Đức ấy, thì chắc chắn một chiến thắng dành cho Facebook trước Leipzig cũng là một cái điều có thể xảy ra nhé anh em đấy thì với cái phong độ cực kỳ cao của những trận đấu gần đây của Facebook nữa thì uh, Tiến lại gắt kết cái mã kèo mà Facebook uh, ờ, trong cái lọt đấu mà lộ trực tiếp này trước cái thằng Leipzig đó thắng 3 trận liên tiếp tại Bundesliga luôn em thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về tại Bundesliga thì hiện tại uh, cái thằng Leipzig này nó cũng đã uh, đang có được một cái vị trí đó chính là đây nè nó đang có một vị trí đó chính là vị trí thứ tư tại bảng xếp hạng Bundesliga đó với 56 điểm sau 30 vòng đấu còn Leipzig đối thủ của nó thì cũng bấm bấm đuôi phía sau với 54 điểm sau 30 vòng đấu này cả hai thì đều có được cái số ờ, bàn thua như nhau nhưng Leipzig lại nhỉnh hơn ở cái hàng tiền đạo khi mà ghi được 54 bàn so với 46 của Feyenoord đó nhìn chung thì hai đội này đang cạnh tranh nhau khá là gay gắt trên cái cuộc đua à, một cái vị trí top 4 tại giải Bundesliga hiện tại nha anh em đó thì nói chung à, ờ, Facebook thì nó à, chỉ hơn cái thằng Leipzig hai điểm thôi đó chắc chắn là hai đội bóng này à, sẽ có một cái sức dự cái cúp châu Âu mùa sau nếu như mà mà cái thằng uh, ờ, uh, ờ, Leverkusen không có tạo nên bất ngờ những vòng đấu tiếp theo đấy nhưng mà nhìn chung thì cả Facebook và Union Berlin cùng với Leipzig là ba cái đội cạnh tranh cho hai cái sức top 3 lẫn top 4 nha anh em có nghĩa là trong một trong ba đội này sẽ có một đội phải chơi ở giải cúp C2 vào mùa sau đó thì uh, như tiến đã nói đây là tại cái bảng xếp hạng ngoại Anh hiện tại của hai đội bóng này thì uh, anh em có thể thấy là sau khi mà hai thằng này nó đấu đầu với nhau tại cái trận loại trực tiếp tại cái trận bán kết của giải lúc này thì hai đội đội lại có cái cuộc đối đầu với nhau tiếp theo ở cái vòng ờ, vào cách đây 3 ngày đó em sau trận đấu này diễn ra thì ba ngày sau hai đội lại phải đối đầu với nhau tiếp tục là trên sân nhà của Faybet đó tại cái lọt trận tại giải Bundesliga một trận đấu gần như là chung kết sớm để giành một cái vé dự cúp ờ, C1 châu Âu của hai đội này đó hai trận đấu đều khá là quan trọng nha anh em à, còn về đội khách Leipzig cái phong độ của nó thì anh em có thể thấy là nó sau khi nó trải qua chuỗi trận khá là tệ nó 4 thắng một uh, xin lỗi anh em một trận thắng 4 hòa uh, và đây nè à, tiến xin nói lại nha một trận thắng một trận thắng này và bốn thất bại ở năm vòng đấu gần nhất trước đó một cái vòng độ cực kỳ tệ thua một hai trước Dortmund này thua không bảy trước Man City thua không một trước Bochum cũng như trận thua không ba trước Man không năm này đó ở năm trận đấu trước đó mình nó chỉ duy nhất một chiến thắng ba không trước cái thằng manchester ờ, Mönchengladbach thôi còn lại là bốn cái trận thua khá là đầy thất vọng của Leipzig trước mọi đối thủ nhưng ờ, anh em có thể thấy là ở năm vòng đấu gần đây nhất đó đặc biệt là cái trận đấu tại trận tứ kết cúp quốc gia Đức thì nó cũng đã xuất sắc loại cái thằng Dortmund với số 2-0 như anh em có thể thấy là tại cái trận tứ kết cả Facebook cùng với Leipzig đều đã loại hai cái ông lớn tại cái giải bóng đá quốc gia, uh, quốc gia Đức đó tại cái lọt uh, trận uh, cúp quốc gia Đức này đó thì Dortmund lẫn Bayern đều đã bị loại tại cái vòng tứ kết bởi hai cái đội phải đối đầu với nhau và đêm nay đó chính là Facebook cùng Leipzig thì uh, sau khi mà thắng Dortmund với số 20 thì quay trở lại với Bundesliga Leipzig cũng đã có phong độ tương đối ổn anh em nó chỉ thua duy nhất trước cái thằng Leverkusen với số 02 trong cái thế mà thiếu người thôi còn lại là ba trận thắng này một không trước Hertha cũng như là ba hai trước cái thằng Albert này đó và mới đây nhất mới đây nhất cách đây hai ba ngày thôi thì Leipzig cũng đã có một trận thắng một không tối thiểu trước cái thằng Hot Nha à, thì nhìn chung cái phong độ của hai đội ở những trận đấu gần đây cực kỳ tốt anh em khá là cân bằng nhau đó về cả loại những đội bóng mà phải nói là top 1, top 2 tại cái giải đấu vô địch quốc Đức hiện tại tại cái giải cúp quốc gia thì à, cả hai lại phải đối đầu với nhau trong cái loạt trận trực tiếp này đó sau đó là phải đụng độ với nhau tại Bundesliga nữa hai đội này phải nói là đầy duyên nợ luôn em đấy thì anh em có thể xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội cùng với tiếng này đây thì uh, trên sân nhà thằng Phay nó cũng chỉ mới có được hai thắng một hòa và hai thất bại ở năm vòng đấu gần nhất đó còn về cái thằng uh, Leipzig thì nó cũng chỉ có đúng một chiến thắng trước Hertha với tỷ số 1-0 trên sân khách mà thôi còn bốn cái chiến làm cách à, ờ, còn lại ở năm chiến làm cách gần nhất ấy, thì nó đều nhận thất bại trước mọi đối thủ và chỉ có duy nhất một cái bàn thắng vào lưới Dortmund với trận thua 1-2 mà thôi còn lại là những trận thua không có bàn thắng nào của Leipzig uh, ghi được vào lưới đối phương hết một trong số cũng khá là tệ dành cho cái đội bóng này đó thì tiếp theo đây anh em có thể xem thêm về cái lịch sử đối đầu của đội bóng này thì ở ba cuộc đụng độ nhau gần nhất trong lịch sử Leipzig nó có được hai à, một trận thắng một trận thắng và một trận hòa trước cái thằng Facebook thì như anh em đã biết ấy ở cái lọt trận cúp quốc gia Đức ở mùa giải năm ngoái và năm 2022 này thì Leipzig cũng đã lội cái thằng Facebook này ở cái trận cúp quốc gia Đức với tỷ số một đều đó và đã loại cái thằng này trên cái chấm penalty nhé anh em đấy thì hai đội lại tiếp tục gặp nhau mùa giải năm nay à, còn cái trận lượt đi tại Bundesliga mùa này thì Leipzig cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước cái thằng Feyenoord đây là cái trận thắng ở lượt đi Bundesliga mùa này luôn nhé anh em tiến sẽ cho anh em xem thêm này đây thì lượt đi thì cái thằng ờ, Leipzig trên sân nhà đã chấp cái thằng Facebook với mức chấp là 0.75 thì nó cũng đã xuất sắc thắng 3-1 trước uh, ờ, Facebook đó và cũng đã uh, thắng luôn à, cũng đã thắng luôn cái mã kèo chấp 0.75 này à, thì ở trận đấu này anh em có thể thấy được là Leipzig trên sân nhà nó kiểm soát bóng khá là tốt 58% so với 42% của Feyenoord và cơ hội mà nó tạo ra có thể nói là gấp 5 6 lần so với cái thằng Feyenoord anh em 16 uh, ờ, tung ra được 16 cú sút với 8 pha gây nguy hiểm còn thằng Feyenoord chỉ có 3 cú sút và chỉ có hai pha gây nguy hiểm mà thôi đó và trận đấu này chỉ có 8 góc thôi nhé anh em vì cái thế trận nó nghiêng về một chiều dành cho cái thằng Leipzig đấy thì quay trở lại với cái trận lượt về uh, xin lỗi anh em quay trở lại với cái trận cúp quốc gia Đức vào đêm nay thì chắc chắn là là cái uh, uh, diễn biến của nó sẽ khác đi cái trận lượt đi vừa rồi tại Bundesliga vì đây là cái lượt trận đấu trực tiếp lội trực tiếp nên chắc chắn hai đội sẽ rất là cẩn trọng khi mà đối đầu với nhau đấy thì với những gì tiến đã phân tích tiến uh, sẽ cho anh em xem thêm một thông số khác mà anh em có thể đầu tư này đây 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đều có được bàn thắng vào lưới đối phương cũng như 5 trên 6 trận đụng độ nhau gần nhất thì cái uh, mã kèo gốc ấy là về xỉu gốc tỷ lệ về xỉu khá là cao đều dưới 10.5 gốc ở 5 trên 6 trận mà hai đội đối đầu với nhau thì với những cái thông số này cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau đầu tiên là anh em có thể vào cho tiến đó chính là mã kèo uh, uh, cái thằng Facebook được chấp nửa trái trận đấu này đó cũng như là anh em còn có thể vào cho tiến tiếp theo đó chính là mã kèo tài gốc đó tài gốc chính hòa ở cái trận đấu này thì đây là hai cái mã kèo mà tối ưu nhất mà tiến đưa ra cho anh em có thể tham khảo cũng như có thể đầu tư theo tiến à, đầu tiên là tại vì sao mà tiến lại chọn facebook dạo gần đây facebook nó có phong độ phải nó cực kỳ cao cũng như là trận thắng trên uh, trước bay em ở cái trận mấy kết vừa qua đó ở cái trận uh, uh, tứ kết vừa qua cũng như leipzig nó cũng vừa có được một trận thắng tại tứ kết trước cái thằng dortmund đúng không anh em đó nó cũng đã lội Dortmund tỷ số 2-0 nói chung hai này đều có phong độ khá là tốt tại cái giải cúp quốc gia Đức nhưng với một cái trận bán kết uh, mang tính là tầm cỡ quốc gia cúp quốc gia Đức như thế này thì chắc chắn hai đội sẽ thi đấu khá là cẩn trọng với nhau và tiếng dự đoán trận này có sẽ có một cái tỷ số hòa cho cả hai cho nên anh em có thể đầu tư cho tiếng mà mã Facebook được chấp nửa trái cũng như mã kèo xỉu 2.5 ở trận đấu này đó anh em đừng có nghĩ bóng đá Đức lúc nào cũng xảy ra nhiều bàn thắng anh em phải xem một cái thế trận cũng như là về cái cái ờ, tính chất của trận đấu nó có quan trọng hay không nữa đó thì nói chung đây là hai mã kèo mà tiếng đưa ra cho anh em tham khảo à, cùng với đó là mã kèo tài gốc ở trận đấu này đối riêng mã tài gốc tại sao là tiến lại kết thì chắc chắn à, hai đội sẽ thi đấu khá là cẩn trọng nhưng cả hai đều muốn giải quyết với nhau trên cái à, à, trận đấu quyết định đúng không anh em Đó, nó muốn giải quyết nhau trên cái trận thắng quyết định tại cái hiệp chính đó tại để gì nó nó nó có thể nó có thể dưỡng sức ở cái vòng đấu tiếp theo cả hai phải đấu đối đầu với nhau tại cái lượt trận khá là quan trọng tại cái trận lượt về của Bundesliga đấy ok thì nói chung đây là ba cái mã kèo mà tiến đã chốt cho anh em à, anh em thấy kết trùng mã thì vào thôi còn không thì có thể xem như tham khảo thôi nha à, đầu tiên Phaybus được chấp nửa trái cả chặn và xỉu 2.5 cả chặn cùng với mã tài góc chính hòa cả chặn đấy thì tiến cũng nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín hoặc là những anh em mà đang thua tha sao bơ muốn vào nhóm cùng gỡ gạt với tiến ấy thì trước tiên anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking hoặc là chuyển khoản online ấy, gọi tắt là chuyển khoản online anh em hoặc là anh em phải có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như uh, hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang cách đặt kèo cách bầu kèo cách mua bán kèo tiến sẽ hướng dẫn cụ thể nhiệt tình cho tất cả anh em chơi đấy à, anh em cần thì cứ liên hệ nhé còn sợ thì thôi đừng có liên hệ mất thời gian cả hai bên thôi ok à, thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm một việc nữa là tiến hiện nay đang uh, có bệnh trong người anh em cho nên nói chuyện hơi bị khàn giọng này nọ với lại uh, không có nói chuyện được trôi chảy như những video trước ấy thì anh em nhớ thông cảm cho tiến nha dù bệnh thì tiến vẫn cố gắng lên những cái video nó đều đặn đó để cho anh em có thể tham khảo những mã kèo mà uh, những cái kiến riêng của tiếng đưa ra để cho anh em có những cái uh, uh, kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức về cái trận đấu này đó anh em học mã thì vào thôi còn không thì thôi nhá Ok, cần thì cứ liên hệ cho Tiến số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở bốn nền tảng khác nhau dưới phần mô tả trong video ấy. Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Anh em đừng có quên là để lại các lượt đăng ký cho các cái kênh của Tiến nha. Đầu tiên là kênh Tiến số kèo. Đó cũng như là cái kênh uh, đây nè, cũng như là cái kênh Tiến bóng đá tiếp theo đó thứ ba là cái kênh tiếng bóng đá vip cái kênh mà tiếng sẽ đưa full tất cả mã kèo tại cái giải đấu sea games 32 giải âu làng đông nam á vào cái kênh này anh em đừng nên bỏ lỡ những trận đấu cũng khá là hấp dẫn nha ok thì tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là các mã kèo trong cái trận đấu uh, uh, giữa cái thằng uh, ờ, facebook bilapchit đêm nay đó và anh tiến cũng uh, chúc anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé